Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú và anh chị Trong video lần này chúng tôi xin giới thiệu đến quý cô chú và anh chị một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 9 năm 2022 Sản phẩm đất Tà Nung Đà Lạt giá 14 tỷ đồng Diện tích 2022,5m2 có 209m2 thổ cư ngang 19m nở hậu 27m Pháp lý sổ xây dựng riêng Hướng Đông Nam, đường ô tô Vị trí cách Đà Lạt 18 km, cách tỉnh lộ 725 900 m, gần trường học, chợ dân sinh, ủy ban nhân dân. Tiện ích, dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, thế đất bằng phẳng, view đồi núi thoáng mát, có nhà cấp 4 kiên cố, thuận lợi để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm nhà Tà Nung Đà Lạt, giá 4,5 tỷ đồng, diện tích 360 m2 sổ xây dựng riêng. Kết cấu bao gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, sân đậu ô tô rộng, có vườn trồng rau, hướng Tây Bắc, đường ô tô. Cách trung tâm Đà Lạt 15 km, cách tỉnh lộ 725 200 m, gần trường học, chợ dân sinh, ủy ban nhân dân. Dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, thế đất bằng phẳng, view đồi núi thoáng mát, thuận lợi để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm nhà Đông Tĩnh, phường 8, thành phố Đà Lạt, giá 19 tỷ đồng, diện tích 301 m2, cấp sổ xây dựng riêng. Hướng Đông Nam, đường ô tô. Cách trung tâm Đà Lạt 2,6 km, gần trường học, chợ dân sinh, ủy ban nhân dân. Tiện ích nằm trong khu vực đông dân cư, đầy đủ tiện ích, thích hợp để định cư, đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch. Biệt thự Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, giá 15 tỷ đồng, diện tích 205 m2 đã hoàn công. Pháp lý sổ xây dựng riêng. Hướng Nam, đường ô tô 8 m. Vị trí nằm tại khu vực biệt thự Nam Hồ, cách chợ Đà Lạt 6 km, gần trường học. Tiện ích nằm trong khu vực đông dân cư, đầy đủ tiện ích thích hợp để định cư, đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch. Địa ốc Firestar xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của sản phẩm xuất hiện trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333. Xin chân thành cảm ơn.